Hello cả nhà Chúng ta tiếp tục bài và giới thiệu món ăn mới nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn rất là phổ biến ở Việt Nam ở các nhà hàng quán nhậu Đó là món ăn lẩu dê được nấu được hầm với thuốc bắc các bạn Về nguyên liệu chúng ta sẽ có xương heo là 500g nha các bạn ống heo để sẽ nướng hơi ngọt nha các bạn mình chọn ống heo đi rồi về hộp đĩa chúng ta sẽ có 5 gram và quế là sẽ có 4 gram và chân bì là bộ bánh khô thấy khô các bạn là mình sẽ bộ mình sẽ có uh, ờ, 2 gram các bạn rồi về hoa hồi thì mình sẽ có là 4 gram các bạn về xuyên khung mình sẽ cho 5 gram các bạn nha tạo màu đó về uh, linh hương mình sẽ cho 1 gram các bạn ơi về đẳng xăm thì mình sẽ cho 30 gram nha các bạn còn về thảo quả sẽ cho 8 gram hai trái các bạn về thì mình sẽ cho uh, ờ, 70 gram các bạn gần thì 50 gram còn về hành tím mình sẽ cho 40 gram còn về xả mình sẽ cho 100 gram các bạn Đó. còn nước lạnh mình sẽ nấu với ba lít nước mình để trong cái nồi sẵn rồi lát mình nấu thôi mình dùng là lên lộn dê tim thuốc bắc hay là hầm thuốc bắc rồi trước mắt thì mình sẽ trụng cái cái xương heo thì trụng này mình đã áp dụng với nhiều cái món ăn như hủ tiếu bún bò những cái món mà tôi tới nước á cái này phải trụng với bạn trụng để ờ, tẩy cái miếng độc ra đó lúc mình trụng mình sẽ đẩy hết cái độc ra nhất mà chất bẩn chất dơ đẩy hoàn hết thì thứ nhất là mình mình chỉ có mức có khoảng cỡ khoảng 10 phần trăm nước ngọt thôi nhưng mà bù lại mình sẽ lúc mà nấu nước dùng nó rất là trong không có bị đục như này rất là quan trọng các bạn chịu khó mình trụng đi tốt cho sức khỏe các bạn thấy không sau khi mình chạy mình nấu á 5 phút thì nó đã ra tiết ra chất bẩn rất là dơ bẩn á mấy cái bọt dơ lắm các bạn nhớ không hết nha hầu như uh, mấy cái uh, như gà heo bò đều phải trụng hết cá thì không trụng lại cá thì nó đã ờ, thịt nó không mềm nó không tan nên là không có bẩn nhiều như mấy cái loại kia mấy xương xương kia rất là nhiều bẩn thế thì mình sẽ bắt đầu rang những cái nguyên liệu mà khô các bạn như là xiên khung thục địa quế xả hồ chừng mì đó mình sẽ rang rang đồ khô này nhưng mà cái thục địa đó để mà cái màu đen đen các bạn thì các bạn có thể hỏi rang được vì nó là mềm cũng như nó là mình khi mình bỏ vô mình chỉ rửa sơ mình bỏ thôi bỏ vô thôi có đồ khô thì mới rang hành rang gì á như các bạn mình nói với các bạn nhiều bài trước rồi rang hoặc là nấu ba hay là chiên gì đó nó tạo mùi với các bạn mà bỏ ra nấu liền rất là lâu mình, mình gia nhiệt trước á, lúc mà vô bỏ vô nồi nó, nó sẽ gặp nước nóng nó sẽ ra cái mùi hương mùi thịt thơm rất là mạnh và bảo quản mình cũng bỏ vô luôn đồ khô các bạn các bạn thấy không? Ở đây có cái món trần bì á, là các bạn thấy nó quen thuộc, nó là được cái dầu quýt Dầu quýt mình không ăn, mình đem là phơi, sấy khô gì đó để ở nhà khi cần mình lấy mình nấu lên Trần bì, dầu quýt này không phải dầu cam các bạn, dầu cam mình chưa thấy ai làm <laughs> Dầu quýt thì cách trị bệnh được nên mới dùng, dầu cam chắc mình chưa chưa thấy ai dùng, có bạn chưa có sử dụng được trong đông y nhiều rồi nó nguyên liệu đầy đủ rồi đó bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ những lửa khô vào cái ba cái bịch đó để mình à, nấu vì những cái đồ nhỏ nhỏ này, lúc mà nấu lên á mình vớt á thì khi vớt nhầm những cái đồ đó nó chưa hết ra mùi mình vớt nhầm cái thứ hai lúc mình à, mình nấu á, nó không có à, gọi là nó băng tứ tung trong cái nồi cứ gom một chỗ dễ hơn nó hô tí bò hay món dụng gì ẩu đều mấy cái đồ mà gia vị mình bỏ vô cái bịch này nếu các bạn học món Âu á, thì những cái đồ này nó có một tên tên gọi chung dành cho những cái món mà tạo mùi á, khử mùi đó. thì bỏ gia vị hết thì bỏ vô một cái bịch hết còn những nguyên liệu lại như xả hay là gừng riềng thì mình để ngoài cũng được các bạn đừng bỏ vô trong tí với các bạn nếu mà để nguyên trái cũng được nhưng mà nó cắt ngay thì là nếu mà gợp luôn được thì gợp cũng gợp được nó, tại vì tập mình đã băm nhỏ thế thì rất là dễ không có không có gom là một chỗ mà nó một hướng một hướng trong nội mỗi hướng à, một góc trời <laughs> rồi tiếp theo mình bắt nồi nước 3 lít nước đó mình sẵn rồi đó các bạn cho xương đó à, mình trụng xong rồi nó rất là sạch sẽ luôn sạch sẽ rất là đẹp luôn à, bây giờ bắt đầu trụng thôi thì bảo đảm các bạn làm xương sạch sẽ vậy không có bị à, đục nước như các bạn đó, bỏ công việc lại nhà thì vấn đề đục nước này nhiều bạn không có à, để ý nhưng mà sẽ rất quan trọng nếu mình vô những chỗ mà bốn năm sao chỗ sang trọng các bạn đầu tiên nhìn nước lèo những hai nước lèo bốn lèo đục nước lèo trong thì đương nhiên các bạn sẽ nước lèo trong nhìn cũng thích hơn đúng không nhìn mình muốn ăn còn đục thì không biết không có gì cũng đục ngầu vậy trong muốn ăn được đó đơn giản như thôi tiếp theo thì mình à, rang nha rang những cái đồ à, như là xả rang rang riêng lại nếu món kia thì mình rang mình bỏ vô cái túi rồi cái này còn lại mình rang riêng thôi rồi mình đang tiếp tục mình đang bỏ riềng với xạ gần làm tím màu đen nha các bạn những cái nguyên liệu tươi này mình sẽ đăng riêng còn được khô mình sẽ đăng riêng nguyên liệu tươi hiện là nguyên liệu mà khử mùi các bạn thấy không điểm dùng những nguyên liệu khử mùi cũng rất là tốt khử mùi hôi mùi tanh và những nguyên liệu hồi nãy ấy, là những nguyên liệu tạo mùi đó các bạn phân biệt à, được đến giờ sau mà có những liệu tươi của khô, nguyên <laughs> vị mặn của xã thì hang gừng của nóng của gừng hang là một cái vị nó tí mình là nó sẽ cũng một phần tốt có các món như thỏ dê những cái loại à, gì hết rất là xả là nguyên liệu xong thì à, mình sẽ đăng chung trước kia mình sẽ đăng khô được các bạn thì hai bộ thì nó sẽ à, mình sẽ nó sẽ bớt lên trước như là cái à, đĩa đó đĩa xuyên khung đĩa nó sẽ cái màu đen á nhưng cái bị đánh đánh kiểu như mình bắt đó là, cái đĩa xuyên khung là cái loại mà tạo cái mùi đặc trưng của cái bắt luôn á mình không có này là không có thể bắt được bây giờ cái nồi nướng nha đó nồi đổi nguyên liệu này vô sẽ đưa cái bịch à, cái túi mình gãi này lên và mình hầm luôn mình cứ bắt luôn cái nồi nướng này nha mình sẽ nấu khoảng à, tầm khoảng 2 giờ để để cái nguyên liệu tại người vẫn nấu nấu hơn càng tốt nấu ngày xương sẽ ra hết cái lợn không tan đẹp cái lợn xương heo là từ ba bốn giờ nó mới ra chất lượng lợi nhuận hết xương bò phải trên 8 tiếng ờ. thì lâu dạ để hơn cỡ một tiếng rưỡi hai tiếng là đã hết chất rồi Mình vẫn bấm giờ nha các bạn nhớ cạnh giờ nha Đây mới giới được này ứng dụng tiếp theo quay lại phần dê nè sẽ có một ký dê sườn dê mình cắt nhỏ các bạn thì mình sẽ à, củ mùi sườn dê với à, gừng xả và rượu nếp mình mới củ mùi nha các bạn củ mùi xong mình sẽ bắt đầu rút dê mình sẽ củ mùi dê với à, thịt nước ở đây mình sẽ cho nước nước vào khoảng hai lít nước rồi mình bỏ có xả rồi mình uh, rượu là mình sẽ đợi nước sôi mình bỏ rượu vô sôi đã mình bắt uống cho đợi nó sôi mình xả các bạn có thấy cái mặt xả nguyên cây với thằng nào nguyên bỏ nguyên bỏ nguyên bỏ nguyên thôi rồi nó cho rượu vào rượu nha nước sôi thì được rượu vô sau đó là mình chậm cho cái sườn dê vào liền chứ cái độ đỏ ban đầu á bay hết người rồi thì nó còn cái mùi rượu mà gặp nước sôi sẽ có mùi nó tốt bây giờ mùi trụng sơ qua vừa ờ, cái chất bọt nghe đó cái dơ ra mình thốt bỏ luôn vừa của mùi mà vừa thành cái phần dê các bạn hai một luôn hai nha cái bài cây gieo trước thì mình chỉ ờ, ướp thôi còn cái này thì mình sẽ nấu luôn vì cái này thì lúc phần trước thì ướp tại vì mình làm cà ri á mình sẽ trộn chung với nhiều khác đó mình không cần ờ, rửa sạch cái dê còn đây rửa sạch cái dê để mình cho vào nồi lẩu cái dê nó phải cái dê nó phải đẹp vừa đẹp vừa sạch sẽ nữa sẽ ướp dê nó dê sau khi xử xử lý mùi về làm sạch các bạn sẽ có mùi nha đêm nha rồi à, mình trao mình sẽ cho 15 gram các bạn cho đỏ càng tốt còn và mãi đẹp đồ ăn 20 ml muối thì sẽ cho 15 luôn cho mình là đủ nếp 20 ml các bạn nào ướp muối đổ vào đổ cho cái phần à, sườn dê là bắt đầu ướp nha đó, xong rồi sườn dê trụng xong rồi sẽ đó, sườn dê sườn dê cũng vậy thì heo mùi hương từng khử mùi còn này thì mình chỉ trụng khử mùi luôn cho vào hết với các bạn rồi nấu cho rượu vào nè bạn thấy không quy trình rất là chuẩn chuẩn chỉnh chỉnh để đủ mùi hoàn toàn sạch trộn đủ mùi ướt nè kỹ á cái này sẽ hạn chế mùi rất là ngon không có tạp chất nhiều rồi sau khi dê đã ướp xong tới khoảng 15 tới 20 phút gì đó nên không cũng làm được tốt như này không rồi mình cho vào chảo nên mình xem là làm xăng xăng đục của ờ, thịt lại đó. khi mà làm xăng thịt lại khi các bạn nấu lên á nó hình như bở ăn nó đúng rồi da dai nổi bên trong cái áp chảo nó lại để lớn đến đầu mình sẽ xào cho nó thơm khi xào xong mình sẽ bắt đầu cho vào đổ xuống các bạn đổ xuống để mình uh, hầm rồi nồi nước mình đã chuẩn bị sẵn các bạn thì nồi nước này các bạn cho một hai lít ha tại vì cái nước này mình không muốn dùng như cái phần nước của mình à, kệ dê rồi mình sẽ bỏ mình sẽ dùng cái phần uh, phần nước bắp bây giờ mình hầm mình nếp thành thôi các bạn như cái nước dùng dê thì các bạn biết là mùi rất ngọt thì các bạn thử lại cũng được cái mùi nhưng mà mình thấy cũng có nhiều quán người ta vẫn giữ cái nước trùi lại để ta làm nấu dê tạo mùi đặc trưng á vì người người cái mùi dê thì ta nó tin đó là lẩu dê chứ không phải là lẩu gì đó khác nên mình mình à, làm bắt bắc mình không dùng cái nước này còn nếu các bạn làm muốn dùng á nấu dê gọi là các bạn có cái mùi dê đó thì mình cứ lấy nước dùng thì nước dùng mình sử dụng nha đó, không ép rồi về hầm thì các bạn hầm đối với sườn á, dê mà non thì các bạn cho 10 phút sườn dê lớn thì 15 phút còn dê già thì 2 phút các bạn canh thường cứ cho 15 hai phút an toàn nhất à nó mềm chút xíu chứ đừng có để cho nó chưa có mềm nó ăn nó dai khó chịu các bạn nha để hầm đã lâu chút cũng được rồi sau khi hai tiếng uh, ờ, hầm khúc bắc thì đã cho lò cái phần nước dùng dê các bạn nước nào dê đó cũng thơm nha thơm miếng khúc bắc á màu đổ màu đẹp không này là cái tuyệt sinh khung các bạn một cái tạo màu một cái tạo mùi hai nguyên liệu chính để làm cái bánh đó mà các bạn lưu ý ít nha nó nhiều quá thứ nhất là màu đậm thứ hai cái vị rất là đắng với hai hai cái ờ, nguyên liệu đó rồi đó, mình ờ, sẽ trong khi bắt đầu mình luộc mình ờ, bỏ hết cái nguyên cái tạp chất đi những cái nguyên liệu phụ đi như là à, xả gừng riền gì đó rồi cái túi gia vị ra thì mình còn lọc lại mình còn lại xương heo với phần nướng thôi rồi các bạn muốn bỏ luôn xương heo cũng được còn đây mình mình dưới là sẽ heo để mà mình xíu bắp mình ăn chung với bạn cũng được nha đó. bây giờ bắt đầu mình lên gia vị thôi thì mình cho muối nè hạt nêm muối mình cho 20 gram hạt nêm mình cho 30 gram đường thì mình cho 50 gram bột ngọt thì mình cho tùy mình từ 10 tới 20 gram và nếu các bạn thì bột ngọt thì mình tăng hạt nêm cho các bạn đó. nếu mà không bột ngọt thì hạt nêm thế nhỉ mình đem tự nên như vậy thôi nên sao mà thấy vừa miệng là ok Rồi, xong cái phần nước dùng thuốc bắc rồi các bạn nó được thơm ngon bổ dưỡng tuyệt vời tuyệt vời tiếp tục nha tiếp theo mình làm chao các bạn ơi chao mình sẽ có 50 gram các bạn chao trắng thì anh này còn tốt rồi phần uh, ờ, nước chanh á mình cho 15 ml rồi dầu ăn thì mình cho 5 ml rồi ờ, sữa tươi thì mình không đường cho 20 ml hạt nêm thì mình cho uh, ờ, 2 đến 3 gram các bạn đường thì mình cho là 10 gram các bạn rồi các bạn cứ trộn hết nguyên liệu ban đầu mình đánh đánh đều lên ok cái nguyên liệu này thì cha các bạn lựa được trang nào mà càng ngon trao khoai môn rồi đó ăn cái bùi bùi béo ngon lắm mình nào lành về món chay thì lành về món này trao mình thì ăn chay thì mình cũng có ăn nhưng mà không gành lắm nên uh, mình nói mà làm được cháo lựa món cháo tốt thì làm được cái món chấm cho nó ngon nó một cái bạn cho Mexico xây lên không thì mình đúng bằng tay nữa các bạn nó từ từ lên cũng đẹp thôi nó vừa dầm là xong mình đánh lên thôi cái vị này rất là ngon cái vị thơm mùi chao vị thơm mùi sữa béo mùi sữa đó thêm một chút chua với chanh nữa chấm là ngon cái này giống kiểu như là món ờ, nước chấm sữa chao chao sữa bây giờ mình ta hay làm mấy nước chấm từ sữa không có nước sữa như là nước chấm ờ, mắm sữa đó. bữa trước mình có làm cái bài trong cái bài ếch nướng mắm tre đó làm cái bài nước ờ, nước chấm muối xanh đó, không có sữa trong đó thấy không nếu mà sữa tươi về để sử dụng là nước chấm khá nhiều các bạn thì bất ngờ Việt Nam cũng bất ngờ à, học hỏi từ bên Tây sửa bây giờ nước biết chấm rồi thì sau 15 phút thì hầm thì đã bắt đầu nên các bạn ơi nhớ để mình được chiếu nha năm một phút nữa cho nó nguội hẳn rồi em đã nguy hiểm rất mà đó cái trùng này các bạn có thể sử dụng làm món gì canh gì đó để các bạn dùng được khá là hay ờ, không thì có thể nhà cái động vật thì mình cho động vật cũng được không ừ. đốt này rồi bắt đầu mình cho sườn cả hầm mềm vào luôn đó tương với xương heo nó nước để lẩu đã được hoàn thành rồi các bạn thấy không nhưng mà kính là có thì đủ rồi đó mình chuẩn bị nguyên phụ thôi thì về mình sẽ ờ, nguyên phụ mình trong đó sẽ có khoai môn mình sẽ chiên trước cho các bạn môn thì mình sẽ chia tại vì giòn khi mình bỏ vào đậu mình ăn kiểu trong nó vừa giòn mà mình cũng không bị về mặt bên trong nữa các bạn mà để không á mình biết là không chín thì mỗi lần lẩu không có chín kịp nó rất nguy hiểm mà không chín thật sự ăn nó không ngon cái thứ nhất có nhiều mình cứ chiên là vì cái nhiệt độ chiên rất là nóng thì con môn sẽ rất ngon giòn và rất nhanh luôn rồi à, bắt đầu mình cho hai môn vào cái nồi lẩu thôi lát mình sẽ chuẩn bị thêm sen nữa sen thì à, phải luộc các bạn chứ không có chiên được nha à, củ sen đó những món ăn rất tốt sức khỏe rất thanh nhiệt và rất bồi bổ cơ thể luôn trời lạnh lạnh mà dễ bệnh á, hay dễ sổ mũi thì là một tô một bát hay lẩu dê thì thôi chàng kệ sinh lực khỏe ngay thôi mà Ai, mình làm rồi mà bây giờ nhìn hình lại thì cũng thấy ngon nha các bạn rồi tiếp tục thôi nha nguyên liệu mình chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo nguyên liệu để làm bao dê nè đó bao dê thì mình sẽ có là ống hộp rau củ hoặc là rau các loại rau tít tô rau ờ, tầng ố rau cải xanh thì các bạn cho nha nguyên liệu từ hai đến 100 gram không hẹ đó rồi thêm mì nữa mình chuẩn bị sẵn mì trứng một đậu hũ non à, nếu bạn nào mình mua được cái tàu hủ kia nó cũng càng ngon tàu hủ ăn nó rất là hợp các bạn mình không có mua được nên uh, mình thổ non kỹ tử mình cho vào cho nó tạo cái uh, độ ngọt bổ mắt nữa đó, củ sen vậy củ sen phải luộc nha các bạn đó, và phần chao để chấm đó nó vào lát mình luộc hết à. À, mà củ sen phải luộc à, trước nha các bạn tại vì không thể nào mà luộc chung được nó là lâu chín mình sẽ luộc à, từ 30 phút trở lên mới mới mềm được các bạn ơi chịu khó nha muốn ngon chịu khó thôi các bạn xem muốn luộc nhanh thì các bạn để lửa nóng này cho vô thì luộc rất là nhanh ok rồi những tủ sen mình luộc xong thì chỉ cho vô nồi luôn các bạn đó và táo tàu với kỹ tử như vậy mình những ngày mình trần qua mình mới cho vô nha sạch sẽ trị bộ mắt nè đó là rất là tốt nè vitamin bổ dưỡng khoáng này, nói chung cái đời này lẩu này chế bò chết kỳ ngon trong mấy món lẩu là mình nấu món lẩu này rất là ngon rất là bổ dưỡng vị nó cũng khác với lẩu trước nữa nó về lẩu này cũng là lẩu bên miền hoa đó các bạn các bạn thấy món hoa thì ờ, cho những bệnh nhân nhưng mà rất dễ bị nghiền nha hoa thì dễ bệnh viện người việt nhưng mà rất là bổ nhưng chắc là với lại thì tốt nhất là phải làm nguyên liệu để nấu lẩu nấu xào nấu tìm hầm ISO nha các bạn cắt thứ đó thì nó sẽ rất là nhuyễn còn không cắt kiểu mình thì chỉ có 57 ờ, thôi không 3 đó, thì các bạn nha bỏ dạng này mình nấu cho nó cái tầng hũ nó nó đông lại nó đứng hình lại nó vỡ rồi lẩu còn thành rồi các bạn thấy không rất là ngon đó nha Rồi, sen sau 30 phút bệnh đã bắt đầu mềm rồi các bạn ơi Rất là thơm, mùi sẽ là thơm nha Ngon lắm đó đó rồi, Sen chín thì mút ra thôi Và nguyên liệu cuối cùng để làm như là lẩu đã thành xong rồi các bạn nhớ thử lại xem nó mềm chưa nha thử lại trước khi bỏ vào lẩu nha tại bỏ lẩu vào là không có luộc là kịp đâu đó nguyên liệu làm chính như khoai môn cái sen này phải buộc phải làm chính nó trước khi cho vào để rất là lâu còn rau kia thì mình bỏ vào nó chín ngay nhanh ngay thôi à, nước dùng sen để lại nấu canh hay là nấu chè cũng được nha bạn rất là thơm đó mình tận dụng luôn nó là lẩu đã rồi màn các bạn thấy không rất là đẹp luôn nhìn giờ là thấy bổ dưỡng luôn rồi đó các bạn đó, cho sen vào nấu thêm tí xíu để ấp lại mở mắt ra thì thôi rồi rửa ơi bao ngon luôn Cần chơi gì nữa mà không chuẩn bị ra đĩa chiến thôi cả nhà ơi Lẩu đấu thành rồi đó Chuẩn bị dĩa, bát dĩa, muỗng Mì trứng, rau củ và chiến thôi Bùng chiu chiu chiu chiu à, Món lẩu viên nghi ngút khói để ghe mắt nồi mọi người ơi các bạn thấy ngon không mình đã bút lên đầy đủ rồi đó đẳng sâm nè khoai môn nè củ sen nè táo tàu nè đó ăn với sườn dê nè rất là ngọt rất là thơm nha rất là bổ dưỡng nha trời ơi kỹ tử nữa nè đó. còn gì bổ còn gì ngon bằng còn gì nóng hổi bằng một nồi lẩu mới vừa ra lò luôn chấm với chút chao ăn kèm chút mì trứng và thêm một chút rau tươi sống sốt dách luôn các bạn ơi à. trời lạnh lạnh thì ăn một cái nồi lẩu dê thì số dách luôn nha các nhà ơi là nấu với kiểu thuốc bắc thì nữa trời ơi nó bổ Ây, những bạn nào đang bị bệnh đang cần tăng cường sinh lực những cặp vợ chồng son đang cần món lụa dồi dào để chiến đấu thì hãy tới ngay với món lụa dê nha các bạn đó mọi người khi mắc thì cứ hỏi mình nha nó sẵn sàng tư vấn nhớ cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà ơi gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye